Trump đã phản bác, vô lý, đấy là nhờ tôi, những người đó đến là vì tôi. Bây giờ tôi muốn 1,5 triệu đô la. Xin chào, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi chia sẻ ngày hôm nay trong video này của mình. Mình mới đọc được xong một cái đoạn à, văn trong một cuốn sách viết về à, Donald Trump hiện tại đang là Tổng thống của nước Mỹ. Và đoạn văn này là từ giám đốc của một trong những cái trường đào tạo lớn nhất nước Mỹ đã mời Donald Trump để về giảng dạy trong cái khóa học của mình và người giám đốc này đã phải trả cho Donald Trump 1,5 triệu đô la cho một giờ diễn thuyết của ông. Mình rất là háo hức và mình cảm thấy rất là hứng khởi để được chia sẻ cái video này đến cho các bạn. Và mình muốn rằng là sau khi mà các bạn nghe xong cái đoạn chia sẻ của mình thì các bạn hãy dành ra ít nhất là một phút, ít nhất là một phút để các bạn chiêm nghiệm xem được là cái bài học rút ra được từ cái đoạn văn này là gì và sau đó mình sẽ nói đến cái là cái nhận định của mình và cái nhận định của tác giả bài viết về tại sao mà người giám đốc này phải trả tận 1,5 triệu đô la cho một giờ diễn thuyết của Donald Trump. Và không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ đi vào cái đoạn chia sẻ ngay. Trước khi nghe các bạn hãy nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh của mình nếu như các bạn chưa đăng ký nhé. Mình rất cảm ơn các bạn cho cái sự ủng hộ này. Xin cảm ơn. Với Donald Trump thì khác, ông không nghe bất cứ cuộc gọi nào của tôi. Một hôm, tôi gọi đến văn phòng của Trump và được nối máy tới thư ký riêng của ông, cô Normal. Tôi biết mình không thể thu hút sự chú ý của Trump theo cách thường bởi vì Trump thậm chí còn chẳng buồn tiếp chuyện tôi. Bởi vậy, tôi đã làm một cách khác để Trump phải chú ý, sử dụng tiền để thu hút sự quan tâm của ông. Đây không phải là cách tôi thường dùng, nhưng vì thực sự muốn gặp được Trump nên tôi quyết định thực hiện. Tôi đã đề nghị một khoản tiền khổng lồ đối với mình khi đó là 10.000 đô la. Thư ký của ông hỏi, chỉ có thế thôi sao? Và từ chối lời đề nghị của tôi như thể số tiền đó chỉ đáng mua một chai Chanity rẻ tiền. Cô còn buông thêm một câu cục lóc trước khi dập máy là Tôi không nghĩ ngài Trump sẽ đồng ý. Vẫn không nản lòng, vài ngày sau đó tôi lấy hết can đảm gọi điện lại cho Normal và nói Tôi sẽ trả ông Trump 25.000 đô la. Normal đáp lại, không, ngài Trump không quan tâm đâu. Nghe câu trả lời tôi đã rất chóng váng. Sau đó, tôi nhận ra mình vẫn còn quá rẻ rặt. Một tuần sau tôi mạnh dạn đưa ra đề nghị 100.000 đô la Đó là số tiền lớn nhất tôi đã từng đề nghị cho một diễn giả Nhưng no Normal chẳng hề lung lay và đã trả lời không chút do dự Không, ngài Trump sẽ không nhận lời đâu Tôi ngồi phịch xuống và nghĩ thật kỹ xem mình nên làm gì Tôi nên từ bỏ ý định mời Donald Trump hay tiếp tục cố gắng Tôi không biết mình phải làm gì nữa Rồi tôi nhớ lại lời nói của Tony Robbins Nếu muốn thành công anh phải đẩy mình ra khỏi những giới hạn của bản thân anh phải tự tin và đặt mình vào những trạng thái tinh thần cao nhất và anh phải tự thân vận động vì không ai có thể làm việc này thay cho anh. Tôi nhất định phải thành công bởi với tôi Donald Trump là chùm của những ương chùm Trong cuộc sống ai cũng thần tượng một người nào đó và đối với tôi Donald Trump chính là một vị anh hùng. Nếu muốn làm việc với Trump, tôi phải tự đưa mình lên một tầm cao mới. Tôi căng vai ưỡn ngực hít sâu và thu hết toàn bộ sinh lực. Sau đó tôi gọi điện cho Normo ở văn phòng của Donald Trump và đề nghị 1 triệu đô la cho một giờ diễn thuyết của Donald Trump. Và thời điểm đó, The Learning Alex, tức là cái ờ, những cơ sở đào tạo của ông giám đốc này, chưa bao giờ đạt doanh thu hơn 5,5 triệu đô la cho cả năm. Đây là doanh thu các bạn nhé, doanh thu là toàn bộ số thu, thu vào, chưa tính những khoản mà ông ấy phải chi ra trả tiền cho diễn giả, thuê địa điểm rồi ABC âm thanh ánh sáng rồi quảng cáo, tức là hoàn toàn là đồng tiền thu vào chứ không phải là lãi dòng. 5,5 triệu đô la này là doanh thu Thử nghĩ xem, tôi đề nghị Trump đến 1 triệu đô la trong khi chỉ kiếm được 5,5 triệu đô la một năm. Mà họ hoàn lắm tôi mới có một lớp kiếm được hơn vài trăm người, thế nên vào thời điểm đó, việc thu lại số tiền lớn như vậy là vượt quá khả năng của tôi. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi biết mình cần phải làm như vậy. Vì thế tôi nghe theo sự xúi dục của lòng và quyết định gọi lại. Vừa nghe tôi nói xong, Normal đáp ngay. Ồ, oh, tuyệt đấy, tôi sẽ nói lại với ngài Donald về chuyện này. Tôi cúp máy lao vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo, đầu óc tôi quay cuồng, con tim đập thình thịch. Tôi vừa làm gì thế này, nếu như mọi chuyện không thành công tôi có thể mất tất cả. Chỉ trong một phút chốc mà tôi đã đặt chân đến một cái ngưỡng mới trong cuộc đời mình. Và chuyện đó thật thì không dễ chịu chút nào. Tôi vừa làm một việc rất điên rồ nhưng mà cảm giác trong tôi thì lại rất là tuyệt vời. Chưa đầy một giờ sau, đích thân Donald gọi điện cho tôi. Khi nghe máy, tôi không thể tin rằng mình đang nói chuyện với Donald Trump. Tôi nghĩ có lẽ một người bạn nào đó đang đùa. Nhưng đúng là Donald, ông nói. Bên này, Tôi thích The Learning Alex và anh đã đưa ra một cái đề nghị thật là dễ chịu. Nhưng tôi muốn biết anh sẽ tính có khoảng bao nhiêu người để tham gia sự kiện này. Lúc đó hầu hết các lớp học của chúng tôi chỉ có khoảng từ 500 đến 700 người và lớp đông nhất là một lớp học về tâm linh. Chúng tôi chưa bao giờ vượt khỏi ngưỡng vài trăm học viên cho bất kỳ một sự kiện nào. Vì thế tôi đã trả lời Trump, tôi nghĩ là sẽ có 1.000 người. Trong suy nghĩ của tôi, 1.000 người đã làm con số rất lớn. Nhưng Trump lại giao thêm một điều kiện, tôi sẽ đồng ý nếu anh hứa với tôi là có 10.000 người tham dự 10.000 người ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất của mình tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến một con số khổng lồ đó nhưng chuyện đã đến nước này nên tôi liều lĩnh trả lời không thành vấn đề sẽ có 10.000 người trong nói tuyệt lắm luật sư của tôi sẽ gửi các giấy tờ cần thiết cho anh và thế là mọi việc đã được thỏa thuận xong đồng ý với Trump cũng có nghĩa là tôi đã cam kết chắc chắn rằng mình phải thật táo bạo, táo bạo hơn trước đây rất nhiều. Tôi phải có 10.000 người đến nghe Donald cho nói chuyện quả là một điều không hề đơn giản. Nhưng các bạn thử nghĩ xem điều gì đã xảy ra. Mọi người đều muốn học hỏi Donald Trump và muốn nghe ông nói chuyện. Thế nên như các bản đăng ký bắt đầu gửi đến tới tấp. Tôi đã phải làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để chuẩn bị cho hội thảo đầu tư The Learning Annex đầu tiên vào năm 2004. 4 giờ sáng trước hôm diễn ra hội thảo tôi đến một cửa hàng bán thức ăn phục vụ 24 trên 24 gần trung tâm hội nghị Jacob Davis để mua một chiếc bánh sinh nhật cho một thành viên trong nhóm. Anh chàng đã bỏ sinh nhật của mình để chuẩn bị cho buổi hội thảo và đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho cậu ta. Ngay lúc đó, tôi nhận được điện thoại của Harry Zaver, người điều hành buổi hội thảo. Anh ta nói, anh đến đây ngay đi, chúng ta đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều dòng người đang chặn hết tất cả các cửa ra vào, trung tâm Javis sẽ phát điên mất. Họ chưa bao giờ thấy nhiều người đến như vậy và vào lúc 4 giờ sáng như thế này. Năm 2004, khi thực hiện buổi hội thảo lớn đầu tiên đó, chúng tôi không hề nghĩ xem việc mình làm sẽ đi đến đâu. Thực tế là hầu hết các chuyên gia đều nói rằng chúng tôi thậm chí sẽ không có nổi 5.000 người tham gia sự kiện này. Vì chưa có kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện các chương trình lớn nên chúng tôi cũng không biết điều gì là tốt hay điều gì là không tốt. Trong buổi sáng đầu tiên, dòng người đổ đến trung tâm Javis kéo dài đến 8 dãy nhà. Chúng tôi đã chi một khoản tiền rất lớn để quảng bá cho sự kiện này. Mọi người đều muốn gặp Donald Trump và tìm hiểu những cái bí quyết thành công của ông. Việc quảng bá của chúng tôi đã thành công, rất nhiều người đã đến, ước mơ của một nhà doanh nghiệp đã thành sự thật. Khi đó, số người đến tham dự hội thảo còn nhiều hơn cả con số 10.000 người mà tôi đã hứa với Trump. Đã có 31.500 người tham dự hội thảo đầu tư The Learning Annex đầu tiên của chúng tôi vào năm 2004. Đó là một con số đáng kinh ngạc, nhờ vậy mà tôi đã dễ dàng trả được khoản thù lao cho Donald Trump. Rõ ràng Trump biết tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Về phần tôi, tôi cảm ơn Trump vì đã mang lại cho tôi một thách thức mà giúp tôi thay đổi tư duy của mình. Sau cuộc hội thảo đầu tiên, The Learning Annex đã thực hiện thêm nhiều buổi hội thảo khác với Donald Trump và chúng đều mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Ở San Francisco có hơn 70.000 người tham dự và hai tuần sau đó tại Los Angeles là 62.500 người. Quả là quá sức tưởng tượng, mọi việc đều diễn ra hết sức là suôn sẻ. Vì thế tôi đã gọi điện cho Trump và ngỏ ý muốn hợp đồng với ông để làm thêm 20 chương trình nữa cho năm tới. Tuy nhiên Trump đã khẳng khái trả lời, thật là tuyệt, nhưng tất cả những người này đến là vì tôi và tôi muốn tăng thêm tiền. Tôi trả lời, không, thưa ngài Trump, tôi đã làm việc cần lực và phải thực hiện toàn bộ chương trình quảng bá cũng như là chuẩn bị cho các buổi hội thảo. Đó cũng là lý do vì sao chương trình lại thành công đến như vậy. Nhưng Trump đã phản bác, vô lý, đấy là nhờ tôi, những người đó đến là vì tôi. Bây giờ tôi muốn 1,5 triệu đô la. Tuy có hơi trong váng nhưng sau cùng tôi đã đồng ý bởi vì Trump xứng đáng với khoản tiền đó. Đây là một đoạn văn mà mình hết sức là hào hứng và mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Bây giờ các bạn hãy pause video này lại một phút và nghĩ xem là cái bài học rút ra được từ câu chuyện kể này là gì. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Các bạn nhớ like và subscribe kênh mình và bật nút chuông để nhận được những video của tiếp theo của mình nhé. Bây giờ mình sẽ đưa ra cái phân tích của mình và phân tích của tác giả. Đối với phân tích của mình là cái 1 triệu đô la này đối với à, Donald Trump thì nó không có nhiều ý nghĩa tại vì ở cái thời điểm đấy Donald Trump đã là một tỷ phú. Nhưng mà ông ấy cho thấy rõ ràng được là cái giá trị cái giá trị của ông ấy là phải được trả xứng đáng bất kể là ông ấy có cần cái đồ đó hay không giống như bây giờ các bạn là huấn luyện viên thể hình hay là các bạn là huấn luyện viên kickfit các bạn rất giỏi về cái việc là chuyên training người khác à, để cho người khác giảm béo giảm gầy tăng cân à, hay là body building whatever nhưng mà không có nghĩa là người quen người thân của bạn lại nhờ các bạn đi training miễn phí hoặc là bản thân như mình là một có, có người có kinh nghiệm về kinh doanh đối với những người thân của mình thì mình có thể nói chuyện nhưng mà mình cũng sẽ không chia sẻ miễn phí tới với các bạn mà gặp trực tiếp mình để mà hỏi câu chuyện đấy tại vì à, các bạn biết đấy chúng ta có thể chia sẻ với nhau miễn phí ở trên này chúng ta có thể nói chuyện với nhau trên này nhưng mà để mà gặp nhau ở ngoài để mà nói chuyện để mà tư vấn một cách kỹ càng thì nó là rất là mất thời gian và việc đó thì thì uh, ít người làm nói chung là ít người làm với cái quan điểm của tác giả việc diễn thuyết tại The Learning Alex không phải là vì tiền bởi vì Donald Trump là người nhiệt huyết trong mọi việc Trump thích kết giao giúp đỡ và chia sẻ kiến thức với mọi người. Nếu như bạn coi việc quảng cáo, quảng bá sự kiện hay mọi thứ The Learning Annex thực hiện để nâng cao thương hiệu Trump thì các bạn cần biết rằng Donald đã dành phần lớn số tiền 1,5 triệu đô la cho mỗi một giờ phát biểu của mình vào hoạt động từ thiện. Đó, tức là Trump luôn biết giá trị của mình và ông yêu cầu người khác phải trả xứng đáng với cái điều đó. Bởi vậy, cái quan điểm của mình là nếu như các bạn giỏi cái gì thì các bạn đừng làm điều đó miễn phí các bạn hãy sử dụng cái đó để mang lại giá trị cho bản thân nâng cao đời sống của bản thân nâng cao đời sống của gia đình và cao hơn nữa là đóng góp cho xã hội hy vọng các bạn thích video này của mình và thấy video này là có ích xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các buổi chia sẻ tiếp theo của mình chào tạm biệt bye bye